Ok, hai xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình Mình là Wooder đây Hôm nay mình sẽ thử làm một cái video Thử 1.000 quả TNT nổ vào mặt coi xem nó có chết không Ok đây, mà anh này đang sẵn rồi, cho anh đang luôn đi nha các bạn Đây, đây là ở dưới, ở trên này là 1.000 quả TNT nha Ok, mình sẽ thử coi xem mình có chết không kiểu này chết chết dễ nha giữa này toàn ti ti không mấy bạn nhìn ghê quá ok máy mình hơi lắc lên các bạn thông cảm mình thử coi xem mình có chết không tụi này chết mẹ rồi đấy chết sẵn rồi đó lắc máy luôn phải lắc dữ một ngàn quả tt của mình nó lắc ghê luôn đó Đấy, được bao nhiêu đăng ký rồi các bạn chờ tí nha Yeah, mình đã chết, đã quá Nhìn nè Mình đứng đài đảo kìa Ủa giờ chưa chị đã chết Ủa nó phá nát thế giới mình luôn Chơi loài ghê luôn á Ủa đang sống ba quả nữa Sống ba quả nữa chết không Ok nếu các bạn thích kênh của mình hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật video mới nhất và cũng như để ủng hộ mình ok bye bye <laughs>